lực lượng quân sự nước này đã tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào các cơ sở chỉ huy quân sự và cơ sở năng lượng của Ukraine trong tuần qua. Trong hai ngày 18 và 19 tháng 10, Nga đã sử dụng các vũ khí tầm xa chính xác cao, phóng từ biển và trên không để tấn công các mục tiêu tại Ukraine. Từ ngày 20 đến ngày 23 tháng 10, Nga đã tiến hành các cuộc không kích bằng tên lửa. Ngoài ra, các vũ khí chính xác cao của lực lượng không quân Nga đã bắn trúng và phá hủy các phân xưởng của nhà máy quốc phòng Komuna ở Kharkov, Ukraine, nơi sản xuất các đầu đạn của tên lửa chống hạm Neptune ukraine cũng mất một số kho dự trữ nhiên liệu bao gồm một kho chứa 56.000 tấn dầu diesel của lực lượng phối hợp donetsk và một kho chứa hơn 100.000 tấn nhiên liệu máy bay của không quân ukraine về nhân lực, quân đội Ukraine chịu tổn thất lớn nhất là Nikolaev và Kryvyi Rih, Quân đội Nga ước tính Ukraine đã mất hơn 800 binh sĩ và lính đánh thuê nước ngoài sau khi tìm cách tấn công vào các vị trí của Nga nhưng không thành công. Các lực lượng vũ trang của Ukraine đã mất khoảng 300 binh sĩ ở Krasny Liman và hơn 160 người ở Kupian. Tại khu vực phía nam Donetsk, quân đội Nga đã loại khỏi vòng chiến đấu hơn 80 binh sĩ Ukraine, còn tại khu vực Zaporizhia là hơn 40 người trong một nỗ lực khác nhằm đưa quân đổ bộ khu vực hồ chứa kharkovka với mục đích giành quyền kiểm soát nhà máy điện hạt nhân zaporizhia Ukraine đã mất hơn 90 binh sĩ và 14 tàu. Tại khu vực Nikolaev và Kryvyi Rih. Nga cho biết quân đội Ukraine đã nhiều lần tìm cách xuyên thủng hệ thống phòng thủ của quân đội Nga tính riêng tuần trước hai mươi xe tăng sáu mươi sáu xe bọc thép chiến đấu và bảy mươi phương tiện khác của ukraine đã bị phá hủy tại khu vực này ngoài ra lực lượng nga đã thu giữ hai xe tăng một xe chiến đấu bộ binh và một xe giả phá bom mìn ur 77 tại khu vực krasny liman nga xác nhận ukraine mất sáu xe tăng 23 xe bọc thép chiến đấu 9 xe bọc thép chở quân và 17 xe khác tại khu vực kupian lực lượng nga đã phá hủy ba xe tăng bảy xe bọc thép chiến đấu tám xe bọc thép chở quân và chín xe bọc thép Tại Zaporizhia và Nam Donetsk, quân đội Ukraine mất 5 xe tăng, 16 xe bọc thép chiến đấu và 13 phương tiện khác. Ngoài ra, 4 radar ANTPQ-36, ANTPQ-38 và ANTPQ-50 do Mỹ sản xuất bốn bệ phóng của hệ thống tên lửa phòng không S-300 và radar phát hiện mục tiêu tầm thấp ST-68UM của Ukraine cũng bị phá hủy. Chỉ trong một tuần, các lực lượng vũ trang của Ukraine đã mất 165 xe tăng và các loại xe bọc thép cùng hơn 120 xe khác. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các đơn vị tác chiến chiến thuật, tên lửa, pháo binh và hệ thống phòng không của quân đội Nga đã phá hủy các máy bay Sukhoi 25, MiG-29, một máy bay trực thăng Mi-8 cũng như 24 kho đạn dược, vũ khí và thiết bị quân sự của Ukraine trong một tuần. Một cuộc tấn công có độ chính xác cao của không quân Nga đã phá hủy một nhà chứa máy bay với các thiết bị quân sự do nước ngoài sản xuất của Ukraine gần Novaya Kamenka, thuộc vùng Kherson, một cuộc tấn công có độ chính xác cao của quân đội Nga đã phá hủy một nhà chứa các thiết bị quân sự do nước ngoài sản xuất và cấp cho Ukraine gần Novaya Kamenka, thuộc vùng Kherson. Các hệ thống phòng không của Nga đã bắn hạ 70 máy bay không người lái các loại và 98 rocket HIMARS, Okhar và Smart MLRS cũng như 14 tên lửa chống radar ham do mỹ sản xuất bị đánh chặn trong chuyến bay bên cạnh đó theo quan chức thân nga ở kherson cho rằng các quân ukraine đang xuống tinh thần chiến đấu vì lực lượng kiev phải đối mặt với thiệt hại lớn trong những ngày qua Cụ thể, TASS dẫn lời phó lãnh đạo vùng Kherson Kirill Shemoshov cho biết các quân nhân Ukraine đang triển khai ở gần khu vực này đang bị xuống tinh thần và không muốn tiến lên chiến trường để tấn công theo quan chức kherson lực lượng ukraine đang chịu thiệt hại nặng nề khi tiến hành phản công ở khu vực này diễn biến đã ảnh hưởng tiêu cực tới tinh thần chiến đấu của họ ông shemoshov nói ukraine mất trung bình 200 quân nhân một ngày khi cố gắng xuyên thủng qua phòng tuyến của nga ở kherson trong một diễn biến khác thiếu tướng kirilo buntanov lãnh đạo tổng cục tình báo thuộc bộ quốc phòng ukraine nói trong một cuộc phỏng vấn ngày 24 tháng 10 cho rằng nga có thể đang vờ rút khỏi Kherson trong khi tăng cường lực lượng phòng thủ tại đây tướng budanov cho rằng nga trên thực địa có một số dấu hiệu rút khỏi kherson như chuyển ngân hàng promvyabank và các tổ chức tài chính khác khỏi thành phố đưa bệnh nhân và thương binh nặng ra ngoài đồng thời yêu cầu những người có thể đi lại được rời khỏi bệnh viện tuy nhiên đây là một chiến dịch chiến tranh thông tin và tâm lý ông budanov nói họ đang tạo cảm giác rằng mọi thứ đã rút đi nhưng đồng thời đưa thêm các đơn vị mới vào kherson và chuẩn bị chiến đấu trên đường phố về phía Ukraine, theo quân đội Nga cáo buộc, lực lượng Ukraine ngày qua đã phóng khoảng 19 rocket HIMARS và Onka vào thị trấn Kakhovka ở Kherson, trong đó ba quả được cho là trúng vào nhà máy thủy điện ở khu vực. Tuy nhiên, chính quyền địa phương cho biết nhà máy này không bị thiệt hại nghiêm trọng và vẫn đang hoạt động bình thường. Đập thủy điện Kharkovka được xây dựng trên sông Chernev nằm trong khu vực hiện do quân đội Nga kiểm soát. Đập nằm cách không xa giới tuyến lực lượng Ukraine và cách thủ phủ Kherson khoảng 70 km. Trong thời gian qua, cả Nga và Ukraine cáo buộc lẫn nhau đang có kế hoạch phá hủy đập trên. Ông Zelensky cáo buộc các lực lượng Nga đã đặt chất nổ bên trong đập Kharkovka, nơi có một hồ chứa khổng lồ và đang lên kế hoạch cho nổ tung đập này. Trong khi đó, Moscow cáo buộc Kiev phóng rocket vào đập và lên kế hoạch phá hủy công trình này, tuy nhiên không bên nào đưa ra bằng chứng cho cáo buộc của mình. Trong một diễn biến khác, quan chức cơ quan tuyển quân của Ukraine Yuri Masimik ngày 24 tháng 10 thừa nhận Kiev đang cần thêm lực lượng. Ông Masimik nói rằng lệnh triệu tập nghĩa vụ quân sự có thể sẽ được áp dụng cho tất cả những nam giới không quá 60 tuổi đủ điều kiện. Trong đó, báo Kyiv Independence dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho hay Nga đã mất 67.940 binh sĩ kể từ đầu chiến dịch, Bên cạnh 2.590 xe tăng, 5.295 xe bọc thép, 4.044 xe quân sự khác, 1.673 khẩu pháo, 375 khẩu pháo phóng loạt, 189 hệ thống phòng không, 270 máy bay, 245 trực thăng, 1.370 UAV và 16 tàu. Hai bên chưa bình luận về những thông tin thiệt hại do đối phương gây ra. Một phần tuyến đường sắt nối Nga với Belarus đã bị hư hại vào đêm 24 tháng 10. Theo một báo cáo từ nguồn tin nhà nước Nga Rianovosti, theo báo cáo này, vụ nổ xảy ra tại khu vực đường dây nằm giữa các thị trấn Novozhikiv và Zhylinka của Nga ở vùng Bryansk, giáp với Belarus và Ukraine về phía Tây và Nam. Nhóm giám sát Kayun của Belarus đã đăng tải các bức ảnh về vụ nổ và cho biết tuyến đường sắt này được sử dụng cho vận tải quân sự giữa Nga và Belarus. Thống đốc vùng Brian Alexander Bogomaz cũng đã đăng về vụ nổ trên tài khoản Telegram và nói rằng mặc dù các đường dây bị hư hại nhưng không có thương vong nào được báo cáo. Hiện tại vẫn chưa rõ ai là người chịu trách nhiệm cho vụ nổ. Vụ nổ diễn ra trong bối cảnh chiến sự Nga-Ukraine bắt đầu sang tháng thứ 9. Belarus đã là một đồng minh quan trọng của Nga ngay cả trước khi chiến dịch quân sự đặc biệt của nước này diễn ra, bao gồm cả việc cho phép quân đội Nga tập kết dọc biên giới Ukraine vào tháng riêng và tháng 2. Tuần trước, Belarus thông báo họ đang chuẩn bị cho cuộc chiến bằng cách phân phối vũ khí khắp đất nước người đứng đầu bộ tình trạng khẩn cấp của belarus ông vadim sinjavsky cho biết công dân sẽ được trang bị vũ khí để có thể bảo vệ đất mẹ tổng thống belarus alexander lukashenko tuyên bố sẽ có một nhóm khu vực chung cho cả quân đội belarus và nga để đối phó với căng thẳng gia tăng ở biên giới phía tây của nước này trong phát biểu mới nhất tại hội thảo do truyền thông Israel tổ chức vào hôm 24 tháng 10, Tổng thống Zelensky cho rằng Israel cần chọn bên ủng hộ trong chiến sự Ukraine đồng thời tiếp tục kêu gọi Tel Aviv cung cấp các hệ thống phòng không. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh chẳng phải đã đến lúc đất nước các bạn phải chọn phe rồi sao? Liệu họ sẽ đứng về phía thế giới dân chủ với những quốc gia đang đồng lòng chiến đấu chống mối đe dọa sống còn hay sẽ làm ngơ với Nga, ngay cả khi điều đó dẫn đến hủy diệt an ninh thế giới? ông zelensky cho rằng những gói viện trợ nhân đạo của tel aviv cho kiev là chưa đủ đồng thời kêu gọi giới lãnh đạo israel xem xét phương án cung cấp các hệ thống phòng không cho ukraine tiếng động kinh hoàng của máy bay không người lái uav iran xuất hiện trên bầu trời chúng tôi hàng đêm theo tin tình báo của ukraine phía nga đã đặt mua 2.000 phi cơ shahid từ iran tổng thống zelensky nói nhưng không cho biết cụ thể về thời gian iran nhiều lần phủ nhận cung cấp vũ khí cho quân đội nga sử dụng trên chiến trường ukraine và cáo buộc truyền thông phương tây tung tin vì mục đích chính trị giới chức quốc phòng nga cũng khẳng định các loại uav tự sát nội địa đang phát huy hiệu quả trên chiến trường ukraine israel từng chỉ trích chiến dịch quân sự của nga ở ukraine và tuân thủ những lệnh trừng phạt của mỹ nhưng chưa đưa ra biện pháp cấm vận nào nhằm vào moscow và từ chối cung cấp vũ khí sát thương cho kiev giới chức israel dường như cũng ngăn mỹ cung cấp các lá chắn tên lửa iron dome vòng sắt cho ukraine trước khi chiến sự nổ ra hồi tháng 2. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho hay nước này đang tăng cường sản xuất mọi loại vũ khí sau một số thông tin liên quan kho vũ khí của nước này bị ảnh hưởng bởi chiến sự tại Ukraine. Hãng TASS ngày 25 tháng 10 dẫn lời Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev khuyên đối phương không nên hy vọng rằng Nga sẽ cạn kiệt vũ khí do quân sự ở Ukraine. Ông viết trên Telegram, việc sản xuất mọi loại vũ khí và thiết bị đặc biệt đang gia tăng nhiều lần, từ xe tăng và súng ống cho đến tên lửa chính xác cao và máy bay không người lái UAV. Ông viết, khi đọc những phân tích của đối phương, nhiều lần tôi gặp những thông tin cho rằng Nga sẽ sớm hết thiết bị quân sự và những vũ khí thường dùng, kiểu như mọi thứ đã dùng hết. Theo ông, dưới chỉ đạo của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông đã đến Nini Tagin và kiểm tra việc sản xuất xe tăng tại tập đoàn Uran Vajon Javod nhà sản xuất xe bọc thép lớn nhất trong vùng. Trong chuyến đi, ông đã thảo luận việc tăng tốc bàn giao các thiết bị cho lực lượng vũ trang để sử dụng trong chiến dịch quân sự đặc biệt và sửa chữa những trục trặc hiện hữu.